dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta vần thơ nhẹ rũ khi ánh nắng vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không xa cùng trời kia dịu êm ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên dịu lại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 time. Em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh vụ cho cô đơn Tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng Tình người thang phái như điều tuột trên môi mà anh đâu có hay Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi Anh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 Joe.